Xin kính chào quý vị, tôi là Ngọc Quý và chúng ta đã gặp nhau trong chương trình dự báo kinh tế của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à, bàn về một chủ đề mà chúng tôi cho rằng rất thời sự trong bối cảnh hiện nay và hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về một cái thực trạng đáng báo động hiện nay xoay quanh vấn đề mô hình đầu tư tài chính đa cấp và thưa quý vị à, để cùng trao đổi về chủ đề này chúng tôi đã mời đến phiên trường vị khách mời của chương trình một quý xin phép được trân trọng giới thiệu à, tiến sĩ Châu Đình Linh đến từ khoa quản trị kinh doanh trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên là xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương ừ. trình dự báo kinh tế của chúng tôi ạ à. à Xin kính chào quý khán giả xem đài truyền hình Hồ Chí Minh. Dạ. Và như tôi đã giới thiệu ngay từ ờ, phần đầu của chương trình, các cái mô hình đầu tư tài chính đa cấp hiện nay thì đang được quảng cáo làm rộ và cụ thể trong thời gian vừa qua như chúng ta đã biết đó là sàn giao dịch ờ, WeFinex uh, ờ, cũng đang được quảng cáo làm rộ và ngày càng bộc lộ cái sự biến tướng trong mô hình đầu tư và người đâu đó cũng đã cho thấy một cái hành vi là lừa đảo và chiếm đoạt tiền ừ. của người đầu tư và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dành ít thời gian để cùng theo dõi lại câu chuyện này mà chúng tôi đã ghi nhận được trong thời gian qua dạ xin mời dễ dàng giao dịch, gia tăng tài sản trong tích tắc là những lời quảng cáo về sàn giao dịch tài chính WeFinex đang xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội. Chỉ sau vài tháng, WeFinex đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia Ngoài những người có tiền nhàn rỗi, những người trẻ đang có ý định khởi nghiệp cũng là nhóm đối tượng được ưu tiên chào mời tham gia đầu tư vào VPNext để đảm bảo người chơi không bị cháy tài khoản. Sàn giao dịch này cam kết có các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đặt lệnh, người chơi chỉ cần đặt theo và sẽ có lợi nhuận từ 1 đến 3% một ngày. Bạn chỉ có chọn từ tăng giá hay giảm giá thôi, chứ bạn không có thể uh, cài đặt để mua giá. Tùy cái gói mình tham gia thì mình sẽ được cao thấp nhưng mà khoảng rất là 100 đô. Khi tham gia sàn wi người chơi sẽ bỏ tiền mua quyền đặt lệnh, trong đó chỉ có hai lựa chọn là dự đoán tăng hoặc giảm của các chỉ số như vàng, dầu, chứng khoán trong một phút. Nếu kết quả đúng với dự đoán, người chơi được tiền thưởng. Đây chính là mô hình quyền chọn nhị phân theo kiểu được ăn cả ngã về không nhưng lại được cam kết chắc chắn sinh lời và hẳn là sau khi xem xong đoạn clip vừa rồi thì nhiều quý vị khán giả đang tự hỏi là quyền chọn nhị phân mà chúng tôi đã đề cập có nghĩa là gì ạ? Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về quyền chọn nhị phân thì ngày hôm nay Ngọc Quý đã mang đến à, phim trường một cái đồng xu có một mặt sắc và một mặt ngửa và hẳn là tiến sĩ cho Đình Linh cũng như quý khán giả thì cũng không còn xa lạ gì đối với trò tung đồng xu đặc biệt là trước mỗi trận à, bóng đá à, trọng tài sẽ tung đồng xu để chọn xem là đội nào giành được quyền giải bóng trước và với đồng xu xu này thì bây giờ Ngọc Quý cũng sẽ tung ba lần để chúng ta từ đây lấy một cái ví dụ minh họa trước khi à, đến tìm hiểu là quyền trọng nhị phân là gì ạ à? chúng ta sẽ tung lần đầu tiên thưa quý vị kết quả là sắp ạ à. lần thứ hai là ngửa và lần thứ ba là ngửa luôn à như vậy đối với mỗi cái đồng xu đồng chất như vậy á thì mình chỉ có thể có hai cái kết quả thôi một là sách hai là nữa và đây cũng chính là cái nguyên lý cho cái mà chúng ta gọi là kiếm tiền từ giao dịch quyền chọn nhị phân đúng không ạ ừ. vậy thì ở góc độ nghiên cứu của tiến sĩ châu đình linh thì uh, ông có thể cho biết là bản chất của cái mô hình nhị phân trên WeFinex mà chúng ta đề cập ở phần đầu chương trình là gì và liệu rằng là cái gọi là lợi nhuận thì có từ đâu trong cái mô hình này à, về cái việc mà gọi là quyền chọn nhị phân mà do chính cái sàn đầu tư của WeFinTech đưa ra thì tôi thấy hoàn toàn là đánh cháo khái niệm ở bản chất vấn đề ở cái điều số 1 ấy là khi mình tung đồng xu lên thì mình thấy 50 50 có nghĩa là xác suất xảy ra cái chuyện đó thì nó làm cho cái nhà đầu tư người ta thấy rằng quá ngon ăn khi đưa vào cái mô hình đầu tư tài chính này mà người ta gọi là đầu tư tài chính đa cấp với cái tên gọi là VFinex thì nó là không phải một ván tung đồng xu lên mà nó là tới một ván nó là tới 30 giây mà cứ mỗi giây như vậy thì giá lên giá xuống nó cứ liên tục như thế cho nên nó làm cho cái việc mà cái việc mà tổng cái tổng tất cả cái việc lên giá lên giá xuống đó nó sẽ nó sẽ đẩy sự phần thu thiệt về cái người người chơi thì thường á, một ngày như vậy thì cái việc thu thiệt á, nó càng lớn hơn à, đó là lý do mà nó đánh giá cái niệm cái thứ hai nó nằm ở cái chuyện là quyền chọn chỉ có cực giá lên giá xuống dựa trên số tiền đang có trong tài khoản của nhà đầu tư thế nếu mà nếu mà giá nó lên á, trong cuối ngày á, ừ. thì mình được 95 phần trăm yeah. Dạ. trên cái số tiền mình cược còn nếu mà giá nó xuống á, thì có nghĩa là mình mất toàn bộ số tiền mình cược nó giống như một cái trò chơi trò chơi đánh bạc yeah. Dạ. đơn thuần là vậy chứ không hề có cái hoạt động đầu tư tài chính gì ở đây yeah. Dạ. đấy đấy là cách nhìn của tôi những cái rủi ro mà ông đưa ra vừa rồi thì tôi thấy nó rất là rõ ràng nhưng tại sao có rất nhiều nhà đầu tư thậm chí có những người hiểu biết về lĩnh vực tài chính họ vẫn lao đầu vào chơi và à, mong muốn là sẽ kiếm được lợi nhuận từ cái mô hình đầu tư này tôi có lọc ra rất nhiều những cái nghiên cứu tôi thấy thường cái nhà đầu tư người ta chạy theo lòng tham thế bây giờ cái việc mà chúng ta thắng á, thì mình mình tham chơi lắm còn mà thua thì mình ham gỡ yeah. Dạ. cho nên bây giờ thường mình đặt cược với cái số tiền nhỏ đó thì cái sàn này nó cho thắng suốt cho nên nó làm cho cái lòng tham mình nó nổi lên thế cứ thế là cái số tiền mà mình cần càng lúc càng lớn thì như thế là sập bẫy người ta rồi yeah. Dạ. cái thứ hai là người ta đầu tư và người ta chạy theo là cái tâm lý bài đàn thì rất nhiều cái nhà đầu tư người ta tham gia thì nó lôi kéo những nhà đầu tư còn lại và cái thứ cái cuối cùng đó là dựa trên cảm xúc thế cái những cái sàn này nè người ta tạo ra những cái cảm xúc tích cực cho nhà đầu tư thông qua lời kêu gọi người ta chứng minh là người này đạt cái này người kia đạt cái kia bằng những cái bằng những cái tài sản hiện hữu bằng những cái con người thật người ta sâu ra như vậy nhưng mà cũng đâu biết được bên trong nó là cái gì Dạ, và rõ ràng là trong bối cảnh hiện nay à, thời gian vừa qua chúng ta cũng chứng kiến là tình trạng này đang dường như rất đáng báo động khi mà ngày càng có nhiều nhà đầu tư mất tiền và thậm chí là có những người đến bây giờ này họ vẫn chưa thức tỉnh thì vẫn tiếp tục lao vào và sập bẫy tuy nhiên liệu rằng là cái mô hình này có được pháp luật Việt Nam thừa nhận hay không và nếu được quản lý thì quản lý theo hình thức như thế nào và ngay bây giờ xin mời à, tiến sĩ Châu Đình Linh cũng như là quý khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ luật sư và thông à, qua cuộc trao đổi của phóng viên Trần Hùng ạ à. xin mời xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Quý xin chào luật sư xin ông cho biết là hiện nay pháp luật Việt Nam điều chỉnh như thế nào về những cái hoạt động à, đầu tư đa cấp tương tự như là WeFinex? pháp luật Việt Nam chưa điều chỉnh các cái dạng quan hệ cụ thể ở đây là mô hình kinh doanh như WeFinex cụ thể gần đây là biến tướng dưới hình thức là đầu tư tài chính tuy nhiên đây thực chất đó là một mô hình kinh doanh đa cấp mang tính chất là lừa đảo và pháp luật Việt Nam không có thừa nhận các cái dạng giao dịch này các cái đối tượng này họ không có công ty tại Việt Nam không có trụ sở tại Việt Nam và thậm chí họ lập nên các cái dự án giả các trang web giả và khi xảy ra một cái sự cố như là sập sàn hoặc là giải thể Ờ, hoặc là những đối tượng có sự câu kết với các cái chủ mưu ở nước ngoài giả ờ, giải đi à, sàn đi thì cơ quan chức năng thậm chí không biết những đối tượng này ở đâu không biết trang web này hiện nay đang ở đâu tại vì nó là sẵn sàn rồi như lời ông đã nói thì à, không có người đại diện pháp luật không có ban quản trị cũng như là trụ sở đặt ở những nơi hẻo lánh nhưng mà wifinex vẫn à, giới thiệu quảng cáo và về sự uy tín của mình để mà dụ dỗ người chơi bỏ tiền tham gia như vậy thì ông có ờ, lời khuyên như thế nào cho người dân và sẽ như thế nào nếu mà pháp luật không kịp điều chỉnh cái này đồng thời là những người mà kêu gọi người khác tham gia vào mô hình này trên mạng thì phải chịu trách nhiệm như thế nào họ rất là có nhiều cái thủ đoạn à, và họ rất hiểu về thị trường tài chính về cái tâm lý của nhà đầu tư làm cho nhà đầu tư tin khi họ tổ chức các hội thảo thậm chí là đưa cái lãi khủng để cho những nhà đầu tư ham lại và đầu tư vào các cái khoản tiền này lời khuyên của tôi đó là trước chúng ta chỉ đầu tư vào các cái à, công ty đã được Việt Nam cấp giấy phép có trụ sở à, hoạt động tại Việt Nam và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cấp phép hoạt động à, thậm chí chúng ta phải tìm hiểu về nhân thân của công ty đó năng lực của công ty đó và các trang web đó à, có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoạt động tại Việt Nam chưa thì chúng ta mới nên đầu tư những à, người mà lôi kéo rủ rỗ người khác vào tham gia cái mô hình kinh doanh này thứ nhất thì họ có biết họ có phải là nạn nhân trong vụ án này không và họ có được lợi ích khi kêu những người khác vào không tôi cho rằng lợi ích là chắc chắn có nếu thực sự họ là nạn nhân họ cũng không biết thì có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự tuy nhiên nếu khi tham gia các tổ chức này họ dụ dỗ kêu kéo những người thân những người khác và tham gia các tổ chức này mà đã biết rằng là uh, các đối tượng này có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác mà thôi thì vẫn xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm có tổ chức vâng xin cảm ơn ông rõ ràng là việc tham gia đầu tư vào những cái mô hình này thì nó rất là nhiều rủi ro và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chương trình HTV xin được cảm ơn à, phóng viên trần hùng ạ và ừ, thưa tiến sĩ châu đình linh tôi nghĩ rằng là uh, câu chuyện mà rất nhiều nhà đầu tư họ mong muốn được đầu tư tài chính để có thể kiếm lời thì hoàn toàn là một cái ước vọng chính đáng thôi và chúng ta trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta lại phải đối diện với cái chuyện biến tướng của những cái mô hình đầu tư tài chính như vậy làm sao để cho khán giả hiểu được là à, liệu rằng có một cái mô hình đầu tư tài chính nào là hợp pháp tại Việt Nam để mọi người có thể à, đầu tư và kiếm lời từ đó ạ à? nếu mà đầu tư hợp pháp thì nó phải có một cái khung pháp lý điều chỉnh những nhà đầu tư điều chỉnh những cái người tổ chức một cái sân chơi nào đó và nó có chi phối bởi luật pháp Việt Nam dạ. thì ở đây chúng ta có những cái hoạt động đầu tư mà được luật pháp công nhận như sau thứ nhất là đầu tư trên thị trường chứng khoán trong thị trường chứng khoán chúng ta có đầu tư cổ phiếu và chúng ta có đầu tư cả trái phiếu doanh nghiệp nữa dạ. thứ hai là chúng ta có thể đầu tư vào chứng chỉ quỹ của những công ty đầu tư những cái công ty người ta gọi là quản lý quỹ chúng ta có thể đầu tư ở ờ, cái dạng là chứng chỉ tiền gửi của những cái tổ chức tài chính người ta phát hành mà cụ thể ở đây là ngân hàng chúng ta cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng cũng được nó ở cái dạng tiết kiệm cũng được vì chúng ta thấy rằng cái phần lãi suất mà trừ đi cái lạm phát đó, thì nó có phần trên lệch dương thì có nghĩa là nó đã sinh lợi bản chất của đầu tư thì bao giờ cũng là đầu tư để sinh lợi cả nhưng mà ví dụ như với những cái hình thức đầu tư mà họ mong muốn sinh lợi nhanh mà không cần ờ, phải ờ, tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng không cần phải đầu tư vào những cái dịch vụ mà tạo ra sản phẩm tôi ví dụ như vậy thì nó thường nó sẽ mang lại những cái hệ lụy như thế nào nhà đầu tư à, thì thường á nó sẽ có những hệ lụy như sau tất nhiên đối với góc nhìn của một cái người nghiên cứu thì tôi không khuyến khích cái chuyện là đầu cơ trên một cái tài sản không có thật và nó thực hiện trên cái chuyện đó là chuyện chúng ta đang đang đang xu hướng của đánh bài chẳng hạn xu hướng của cờ bạc thì chúng dạ. ta đồng ý nó sẽ làm cho nhiều cái nhà đầu tư cũng như nhà đầu cơ chạy theo những cái hoạt động đầu cơ sinh lời trong một cái khoảng thời gian ngắn và đầy hấp dẫn và nó triệt tiêu luôn cái động lực sản xuất ra sản phẩm và những cái hoạt động về sản phẩm dịch vụ mà có thật nó làm cho nền kinh tế nó trở nên eo uột nó làm cho nền kinh tế nó trở nên bị biến tướng và nó làm cho cái động lực của việc sản xuất kinh doanh hầu như không có cái đó là một cái hệ lụy rất lâu dài đối với nền kinh tế của mình Dạ và tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng Việt Nam đâu mà ở các nước trên thế giới thì cái mô hình đầu tư uh, tài chính thì cũng đang phát triển rất sôi động và trong đó các nước cũng rất là đau đầu vì những cái mô hình đầu tư đa cấp biến tướng cũng đang ừ, hoàn thành uh, rất là nhiều nhà đầu tư trong nước và chúng ta ngay sau đây sẽ cùng xem là các nước đã có uh, những cách xử lý như thế nào đối với những cái vấn nạn này. Dạ xin mời. Tại Trung Quốc, AirDubai được xem là vụ lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước tới nay ở nước này, tính về số tiền chiếm đoạt và số lượng nhà đầu tư tham gia. Đây là trang cho vay tiền ngang hàng B2P qua mạng. Nó được Đinh Ninh, sinh năm 1982, một người kinh doanh bình thường, lập ra vào tháng 7 năm 2014 tại tỉnh An Huy nhưng với mức lợi nhuận khủng từ 9 đến 14,6% mỗi năm và những chiêu trò đánh bóng tên tuổi tinh vi, dự án kinh doanh tài chính trực tuyến này đã làm mờ mắt các nhà đầu tư. Thực chất, đây là một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi, một kiểu lừa đảo tín dụng đa cấp, vì 95% dự án tài chính được công bố để thu hút nguồn vốn đều không tồn tại số tiền lãi cao ngất ngưỡng, chỉ đơn giản là lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Tổng cộng hơn 900.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã sập bẫy và những kẻ lừa đảo đã bỏ túi khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 18 tháng trước khi bị triệt phá. Sau vụ Enzuval cuối năm 2017, Bắc Kinh đã thắt chặt việc giám sát lĩnh vực này. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng công nghệ dữ liệu lớn Big Data để phát hiện và ngăn chặn loại hình tội phạm góp vốn phi pháp, đưa ra các quy định chặt chẽ hơn như chỉ định ngân hàng giám sát và phải kê khai đầy đủ việc sử dụng số tiền được gửi vào. Những tổ chức không vượt qua được cuộc kiểm tra này sẽ bị buộc phải đóng cửa Ừ, quy định được thắt chặt cũng khiến người đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến tính minh bạch của các tổ chức tài chính này và muốn biết rõ hơn tiền của mình được dùng làm gì. Trong khi đó, nhiều lừa đảo của Bernie Madoff đã gây chấn động nước Mỹ với quy mô lên tới gần 65 tỷ đô la khiến thị trường thế giới chao đảo. Madoff, sinh năm 1938, từng là chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Với uy tín ở phố Wall, các quỹ đầu tư của công ty Maylab đã hấp dẫn các nhà đầu tư bởi lời hứa lợi nhuận cao và chi phí thấp. Hàng chục ngàn nhà đầu tư, trong đó có cả các tỷ phú, các ngân hàng hàng đầu trên thế giới, các cơ quan tài chính sừng sỏ đã ký gửi cho Maylab hàng chục tỷ đô la và nhận về lãi suất luôn ở mức hai con số khoảng 10,5% mỗi năm. Mấu chốt của mô hình Ponzi là phải lôi kéo càng nhiều nhà đầu tư càng tốt để duy trì và gia tăng dòng tiền. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã khiến nhiều khách hàng của Madoff muốn rút vốn về và mọi chuyện đã dở lỡ. Vụ lừa đảo đã trở thành bài học lớn cho các nhà làm luật và giới đầu tư tài chính Mỹ. Một trong những giải pháp là đạo luật Dodd-Frank hay còn gọi là tạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng. Trong đó, nhắc nhở các quỹ đầu tư tuân thủ các yêu cầu báo cáo mới và trao cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC quyền giám sát các công ty tài chính có khả năng gây rủi ro hệ thống. Từ cuối năm 2013, SEC đã đưa ra quy định yêu cầu các nhà môi giới phải nộp báo cáo hàng quý về cách họ duy trì tiền của khách hàng Ngoài ra, SEC cũng tăng cường các cuộc điều tra và thực thi luật pháp để bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư. Và vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình dự báo kinh tế và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với tiến sĩ Châu Đình Linh. Và thưa tiến sĩ Châu Đình Linh, từ những kinh nghiệm